chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh à, nhà đất Hà Nội Hồi hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại phường Hà Cầu quận Hà Đông ngôi nhà có diện tích là 40 m 2 xây 4 à, tầng giá chào bán là 2 tỷ 950 triệu đồng và hiện tại là tôi đang đứng ở trước cửa ngôi nhà đây các bạn có nhìn thấy có trước nhà rộng 2 m rưỡi cách à, đường ô tô 30 m thôi đây là toàn bộ phía mặt tiền của ngôi nhà được chúng tôi ốp từ đá granite đây các bạn có thể nhìn thấy ở bên trong sẽ là cửa gỗ lim nam phi đây, đây là phía trên uh, mặt tiền uh, các tầng của ngôi nhà thì đều có ban công hết rất là sáng đây chúng ta có này nó lại ngõ lại này của ngôi nhà và tiếp theo đây tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong tầng 1 của ngôi nhà bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì à, hiện tại là chúng tôi được chia làm hai phần một là phòng à, khách hai là phòng bếp thì à, không gian tôi đang đứng ở đây chính là không gian của phòng bếp khách đây tương đối là rộng à, phòng khách thì bao gồm hệ thống trần thạch cao này hệ thống chiếu sáng hệ thống dây cáp chờ tivi các bạn nhìn thấy đây ngôi nhà khoảng tầm 10 đến mấy năm ngày nữa là vào được thôi nên là chúng tôi còn chưa lo dọn được đây là không gian phía bên trong là ừ, phòng bếp ở phần phòng bếp thì sẽ bao gồm à, tủ bếp này bàn bếp và chậu rửa à, tủ bếp thì chúng tôi sẽ làm từ gỗ suối nga gỗ thịt và phần à, mặt bếp thì sẽ làm từ đá đen à, chậu rửa thì sẽ là từ inox 304 đây các bạn có thể thấy hàng nhập khẩu một rửa rất là rộng đặc biệt là phía sau của ngôi nhà này thì có thêm mấy cửa thông ra đằng sau đằng sau là có một à, khoảng không gian khoảng tầm 50 à, phân giữa hai nhà nữa đây chúng ta có thể nhìn thấy từ bên trong của phòng à, tiếp ờ, của tầng 1 thì ờ, có một ờ, nhà vệ sinh phụ bao gồm hệ thống lavabo này gương đây bồn cầu và hệ thống máy bơm đây chúng ta có nhìn thấy hệ thống máy bơm nhà vệ sinh tầng 1 tương đối là rộng rất là cao đây các bạn nhìn thấy này và tiếp theo về phần cầu thang của ngôi nhà về phần ờ, cột tháp của ngôi nhà thì ờ, hiện tại mặt bậc và cổ bậc thì chúng tôi làm từ đá đen cổ trắng đây chúng ta có nhìn thấy và phần ờ, tay vị thì đã sẽ làm từ song nghiến và tay vị là tay gỗ trò đây, rất là chắc chắn ở phần này thì sau chúng tôi sẽ làm thêm cái thanh hộp gỗ trang trí nữa tiếp theo đây là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 của ngôi nhà à, về tầng 2 của ngôi nhà thì tôi được thiết kế làm à, hai phòng ngủ rộng và một nhà vệ sinh đây thì bên này là chính là nhà phòng ngủ phía đằng sau rất là rộng không bao gồm hệ thống à, trần thạch cao này tàu chờ và điều hòa cửa à, sổ thoáng này và đây là cửa trong phòng cửa trong phòng thì đều được làm từ khuôn ờ, và, ờ, cánh này đều làm từ gỗ lim lim nam phi này chúng ta sẽ đứng từ bên trong để nhìn ra không gian của phòng phía đằng sau đây ở đây bên đây thì chính là hành lang để đi sang ờ, nhà vệ sinh và một phòng tiếp đây là nhà vệ sinh ở trên tầng 2 của ngôi nhà bao gồm ờ, hệ thống ờ, bồn cầu này hệ thống lavabo hệ thống sen cây và đầu chờ của bình nóng lạnh đây chúng ta có thể đi từ bên trong ra rất là rộng rãi. ở bên này là chính là phòng ngủ phía bên ngoài Ờ, đặc biệt về phòng ngủ phía bên ngoài thì ờ, có thêm một cái ban công nhỏ nên là chúng ta có thể đi ra ngoài ngắm được mà rất là thoáng cho phòng ngủ phía bên ngoài đây phòng ngủ này thì cũng bao gồm ờ, hệ thống trần thạch cao này đầu chờ của điều hòa cắp tivi là chúng ta có thể ngắm từ bên ngoài vào về phần ban công đây thì chúng ta có thể có cửa đi ra xung quanh thì dân cư ở đây là khá là đông rồi ngay gần uh, trường uh, cấp 1 và trường mầm non của phường uh, Hà Cầu thôi về phần phía cửa sổ này thì chúng tôi sẽ làm từ cửa nhôm về Pháp các bạn nhé và nhà vệ sinh cũng vậy cũng làm từ cửa nhôm về Pháp Đây, chúng ta có thể quan sát đây là phần à, cầu thang này tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 à, của ngôi nhà trên tầng 3 của ngôi nhà thì cũng à, được thiết kế làm hai phòng ngủ như tầng 2 thôi cũng một phòng ngủ trước và một phòng ngủ phía sau và một nhà vệ sinh đây chúng ta có thể nhìn qua không gian của phòng ngủ tầng 3 cũng bao gồm như vậy à, ngôi nhà này thì à, hiện tại đang nằm ở ngay vị trí cách trục đường chính ca sĩ khoảng 20 mét thôi ô tô đậu các nhà thì ngay bên ngoài có bãi gửi ô tô đây là phòng ngủ phía bên ngoài à, bên công ty tôi có hỗ trợ vay vốn ngân hàng các bạn nhé bao gồm tất cả các thuế phí sang tên à, các à, hợp đồng điện nước là bên tôi nói hết đây nhà vệ sinh rất là đẹp trang trí ờ, đây các bạn có nhìn này và tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 4 của ngôi nhà trên tầng 4 của ngôi nhà thì sẽ được ờ, chia là một phòng thờ một phòng sân ờ, phơi thì chúng ta sẽ dây ra phòng thờ trước là rộng thì bên này là chính là chỗ để máy giặt đây là cầu thang và bên trên có một cái giếng trời chúng ta nhìn thấy rất là sáng cho phần cầu thang này và phía bên này chính là sân phơi đây là sân phơi của ngôi nhà tương đối là rộng Tôi xin ờ, nhắc lại nữa một số thông tin của ngôi nhà. Ngôi nhà có diện tích là 40 mét vuông, à, Xây 4 tầng và chia được 4 phòng ngủ, một phòng thờ và một khách riêng biệt. Ngôi nhà nằm ở ngay trục trường ờ, kia các bạn có nhìn thấy trục đường chính đa sĩ đây. đây ngay trục đường chính của đa sĩ Hà Cầu ngay trường mầm non trường có một Ờ, đang có giá chào bán là 2 tỷ 950 triệu đồng giá có thương lượng và có à, bao gồm thuế phí sang tên có hỗ trợ vay vốn ngân hàng à, ngoài ra thì khu vực này chúng tôi còn đang xây dựng một vài à, căn khác nữa nếu mà các bạn có nhu cầu mua nhà ở khu vực gần à, trục đường đa sĩ gần à, chợ đông thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình của video hoặc là bấm theo dõi kênh để được nhận thông báo thường xuyên hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại